có thánh thiên mà dạ cho nên mà anh em hãy dở ra tôi cùng trong sách Luca chương 24 và tôi đọc cho anh em nghe cuối cùng và cái việc này được nhắc lại trong mát và đồng thời cũng được công vụ nữa à, mát chương 16 câu 19 câu 20 và công vụ chương 1 câu 9 câu 10 cũng có nhắc lại như tôi đã từng nói với anh chị em điều gì mà kinh thánh nói một lần thì là rất quan trọng sao ạ và điều gì kinh thánh nói hai lần thì là sao ạ cực kỳ quan trọng nhưng mà điều gì kinh thánh nói ba lần thì sao thế đó là sự sống của chúng ta amen thiếu nó không được bởi vậy cho nên em thấy là sự thăng thiên của Chúa được nhắc lại trong kinh thánh ba lần Luca, Mark, Cộng Bộ và hôm nay thì chúng ta lấy một đoạn để làm đại diện đó là Luca tao đọc chị nghe kế đó ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany giơ tay lên mà ban phước cho đương khi ban phước ngài lìa môn đồ và được đem lên trời môn đồ thờ lại ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn ngợi khen Đức Chúa Trời đây là kết thúc của tin lành phúc âm theo Luca chương 2 tại sao Chúa thăng thiên vậy vâng, câu này hay đúng không nếu mà Chúa không thăng thiên thì làm sao mà Chúa thăng thiên thì làm sao giả dụ bây giờ Chúa Giêsu đang không có thăng thiên ngày sống lại ngày vẫn đi trên đất thì sao chắc chắn là buổi sáng hôm nay tôi sẽ tranh thủ viết lá thư và mời Chúa đến hội thánh con giảng dùm bà phải không ạ và hàng tỷ hội thánh sẽ viết thư mời bảo Chúa ơi đến hội thánh tôi đến hội thánh con đến hội thánh con và cái đó hơi căng đúng không ai cũng mời hết cho nên kinh thánh đã chép một sự kiện cực kỳ quan trọng mà chúng ta thường ít để ý đó là sự thanh thiên về trời của Chúa rõ ràng Chúa đã sống lại sau ba ngày và ngày ở lại và ngày đi lại trên đất này với các môn đồ của Ngài trong vòng 40 ngày Kinh Thánh chép như vậy 40 ngày để Ngài dạy dỗ họ những điều về nước Đức Chúa Trời Ngài căn dặn họ những lời hứa của cha Ngài căn dặn họ những điều tuyệt vời mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời Sau 40 ngày đó Thì Ngài nói với các môn đồ hãy lên một hòn núi kia Và trong lúc Ngài giơ tay ban phước cho họ Thì như trong công vụ nói đó có một đám mây đến che khuất Ngài Và Ngài từ từ biến mất đây là một sự kiện cực kỳ siêu nhiên nó vượt quá cái trí tưởng tượng của chúng ta và nhiều người theo cái phái thực tế logic thì họ đang nhào báng họ đang chỉ trích họ đang vô tín đối với sự kiện thăng thiên của Chúa họ nói Chúa Giêsu là Chúa đâu có phải máy bay phản lực đâu mà từ từ <laughs> cất cánh lên trời đúng không họ nhào báng những điều đó nó không thể tin được đây là điều phi lý nhưng mình chị em lời Chúa thì không tranh cãi lời Chúa khẳng định rằng Chúa thật sự đã thăng thiên những gì xảy ra thì đã xảy ra và kinh thánh chép lại có mục đích của nó để cho chúng ta một bài học hôm nay hôm nay nhất định chúng ta phải tìm biết tại sao Chúa thăng thiên có lý do nếu không Chúa ở trên đất này lâu lâu Chúa hiện đến các hội thánh cha vui cho mắt gì lên trời làm gì đúng không bây giờ anh chị em tưởng tượng Chúa thăng thiên mình đang thờ phượng này Chúa hiện ra đứng đây anh chị em thích không vỗ tay làm lặp liền chắc chắn rằng rồi sau ba giây sau chú lại thiền đến hội thánh kia chú hiền ra chính giữa cái chú đi lại cứ chủ nhật là chú hiền ra khắp nơi thế cũng hay các bạn làm cho không khí hội thánh rất là tươi vui và ai cũng thích đi đến hội thánh hết vì đến chú hiện ra phải không nhưng mà không chú nói rằng chú phải đi về chú phải trở về chú phải thanh thiền và có lý do anh em để ý câu trên thánh mình đọc vừa rồi này môn đồ thờ lại ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm nhớ để ý câu đó có bao giờ anh em chia tay một người thân yêu mà mừng không cái chuyện đó hơi lạ đúng không chia tay là phải khóc lóc sức bước nhớ nhung luyến tiếc chứ tại sao đây là các môn đồ mừng à, tại sao các môn đồ mừng tại sao họ chia tay với đấng quyền năng đấng chữa lành đấng giải phóng họ đấng giúp họ đấng sai phái họ đã, đã từng đem cho họ đầy dẫy hy vọng bây giờ họ chia tay mà bây giờ họ mừng chuyện này hơi lạ đúng không chuyện này hơi lạ nhưng mà kinh thánh đều có sự giải thích như vậy họ mừng bởi vì họ đang trông đợi một lời hứa của Chúa họ mừng bởi vì ở trong câu 49 nói còn về phần ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lý quyền phép trên thả mừng có một lý do lý do đó là Chúa Giêsu hứa cho họ những việc lớn hơn Chúa Giêsu hứa cho họ những việc lợi ích hơn Chúa Giêsu hứa cho họ những điều sâu nhiệm hơn khi mà Ngài đã thanh thiên về trời và điều đó được chép trong dân chương 16 câu 7 đến câu thứ 15 dân chương 16 Câu 7 đến câu thứ 15 chết như thế này anh em Chúng ta hãy chú ý đoạn kinh thánh này Tôi đọc anh em nghe Dầu vậy Ta nói thật cùng các ngươi Đây là lời Chúa Giêsu nói Ta đi là ích lợi cho các người Vì nếu ta không đi Đấng an ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu Xong nếu ta đi Thì ta sẽ sai Ngài đến Câu số 8 Khi Ngài đến Thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi về sự công bình và về sự phán xét về tội lỗi vì họ không tin ta về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và về các ngươi chẳng thấy ta nữa về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đón xét có phải dạng vậy Chúa Giêsu nói ngày đi là ích lợi cho chúng ta đó là một trong những lý do ngài phải thân thiện nếu ngài không thân thiện thì Đức Thánh Linh không giảm xuống. Ngài không thăng thiên thì ngày hôm nay chúng ta ngồi đây không cảm nhận được sự hiện diện một cách siêu nhiên vô hình của Ngài. Nếu Ngài không đến thì ngày hôm nay chúng ta không được thần của Ngài giáng xuống để khởi sự nói tiếng tiếng mới như anh em đã nói. Nếu Ngài không đi thì thần an ủi không đến. Và câu sau nữa anh em, câu số 8 anh em rất quan trọng phải không ạ? khi Ngài đến Ngài khiến thế gian tầm cao và tầm lụt Nếu Chúa Thánh Linh không đến Thì chúng ta không thể nào Nói một điều gì được cho thế gian này Về Chúa Giêsu. Bởi vì sao vậy em? Thế gian này là một tảng băng Rất lạnh giá bất cực Không có thể nào làm cho nó tan được Thế gian này là một tảng đá cực kỳ lớn ở trên núi không cách gì mà đụng nó ra được thế gian này đã bị đóng băng đã bị làm cho cứng bởi tội lỗi và chúa của đời này là sa tăng tất cả những người thế gian mà chúng ta đã từng là một trong những người đó đã từng sống trong tội lỗi cứng lòng lầm lạc vào những cái điều truyền thống tôn giáo giả ngụy lý thuyết khắp các kiểu nó làm cho con người ta bị trói hàng ngàn sợi dây trói ở trong đó nó làm cho chúng ta giống như những người bị nhốt trong những cái củi và không bao giờ thấy ánh sáng anh chị em ơi sức con người không thể nào làm cho thế giới này bừng tỉnh về tình trạng hư mất của nó không thể anh chị em thử đi thử bằng cái lý trí của mình thử bằng cái sức của mình đi ra ngoài đường kia để thuyết phục một người rằng có đức chúa trời và chúa giêsu đã chết cho anh xem người ta đã nói, nói cái gì mà điên điên khùng khùng không hiểu nổi không ạ người ta sẽ nói mình nói những cái chuyện viễn vông những chuyện không thực tế nhưng anh chị em ơi khi đức thánh linh đến khi thần của đức chúa trời đến thì ngài là đấng làm tan băng lòng người ngài là đấng làm đập vỡ tất cả những hòn đá cứng cỏi trong lòng người ngài là đấng soi sáng tấm lòng người ngài là đấng duy nhất có thể khiến thế gian này bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ tình thân chết ngài sẽ khiến thế gian tự cao về tội lỗi không có chúa thánh linh nếu hỏi một tỷ người một tỷ người đã sẽ nói tôi bình thường tôi sống đạo đức lắm tôi có chửi bới tí chứ cũng chưa giết ai phải không ờ, tôi có bậy bạ chút chứ cũng chưa làm hại người nào tôi tốt lắm một tỷ người sẽ nói như thế tôi rất là tốt vì gì phải tin ai để sống tôi tốt mà tôi tốt hơn rất nhiều bao nhiêu người còn ở trong tù kia còn anh ở tù thì nó là tôi ở tù là vì cái tội phạm chứ không phải tội giết người tôi vẫn còn tốt không ạ còn anh giết người thì nói là tôi giết bởi vì chuyện đó chuyện công bình nó làm những điều bậy bạ tôi phải giết nó tất cả mọi người trên thế gian này đều có lý do để nói mình là vô tội luôn luôn có lý do nhưng anh chị em ạ chỉ duy nhất Đức Thánh Linh chỉ cho con người là họ đang tội lỗi và bất tội chỉ, chỉ duy nhất Đức Thánh Linh khải thị cho tâm con người hiểu rằng ô mình đang ở trong sự hư mất chỉ có Đức Thánh Linh mới chỉ cho họ rằng lương tâm của anh đang có vấn đề chỉ có Đức Thánh Linh mới chỉ cho họ rằng cái nền tảng đạo đức của anh đang bị lung lay chỉ có Đức Thánh Linh mới chỉ cho cả mọi người biết rằng họ cần Đức Chúa Trời để sống phải không chứ nếu không có ngài chúng ta thật sự vô vọng với thế giới này thế giới đã bị cầm tù bởi sa tăng thế giới đã bị lừa dối bởi sa tăng thế giới đã bị che mắt bởi sa tăng chưa hết đâu nếu không có đức thánh linh thì con người cũng không thể hiểu tại sao lại phải cần đến Chúa Giêsu con người cũng không thể hiểu tại sao mà dòng huyết của Chúa Giêsu có thể rửa sạch tội lỗi họ và xưng họ là công chính không hiểu lý trí con người không hiểu được điều đó lý trí con người cho cái sự chết của Chúa trên thập tự giá là ngu dại nhưng Đức Thánh Linh khi chạm đến trái tim con người thì tình yêu của Đức Chúa Trời chảy vào lòng họ nước mắt họ sẽ đổ ra và nói rằng Chúa ơi con cảm ơn Ngài con biết ơn Ngài vì Ngài đã chết vì con có phải vậy không? Tại sao bởi vì đức thánh linh bởi vì thần lễ thần, bởi vì đấng ăn ngủi đã đến và tại sao đấng ăn ngủi đến đấng ăn ngủi đến là bởi vì chúa đã thăng thiên đó là câu hỏi thứ nhất tại sao chúa thăng thiên nếu ai hỏi anh em tại sao chúa thăng thiên anh em sẽ nói chúa thăng thiên để đức thánh linh đến chúa thăng thiên để thần của đức chúa trời đến và cứu thế giới này chưa hết đâu chúng ta đọc tiếp nha ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi lúc nào thần lễ thật sẽ đến thì ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lễ thật vì ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến ấy chính ngài sẽ làm sáng danh ta vì ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi mọi sự cha có đều là của ta nên ta nói rằng ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi đây là phần thứ hai của đức thánh linh anh chị em ơi nếu không có đức thánh linh thì quyển kinh thánh này nó trở nên rất tối nghĩa đối với chúng ta nếu không có đức thánh linh chúng ta đọc kinh thánh này chúng ta sẽ chẳng hiểu nó nói cái gì và nội dung là nói về cái gì nếu không có đức thánh linh chúng ta sẽ không bao giờ được ngài soi sáng để chúng ta có thể biết những lời màu nhiệm bên trong những người chưa tin chúa những người chưa có đức thánh linh mà đọc kinh thánh thì họ cho rằng đây là một quyển sách quá lộn xộn không hiểu gì cả đây là một quyển sách quá là không logic chẳng hiểu gì cả và đây là một quyển sách mà thật sự là nó quá cũ kỹ không có giá trị gì những người nghiên cứu kinh thánh mà không có đức thánh linh họ sẽ đưa ra một kết luận rằng thôi tốt nhất đừng đọc quyển này càng đọc càng thấy cái đầu mình nó mê muội chẳng biết gì cả càng đọc nói, nói hơi xin lỗi tí là họ nói tôi càng đọc tôi càng thấy mình ngu <laughs> nói vậy cho nó dễ hiểu những người không có chúa không có thánh linh họ sẽ nói thôi tốt nhất là đừng đọc kinh thánh vì càng đọc càng thấy mình ngu chẳng biết gì cả chẳng hiểu gì cả cho nên chị em ơi kinh thánh chép rằng đức thánh linh là thần lẽ thật và lời chúa là lẽ thật nếu không có thần lẽ thật chúng ta không thể hiểu được lời chúa không thể vì nó vượt quá khả năng tự nhiên của con người thưa chị, vượt quá và khi đức thánh linh đến ngài không tự nói mình không tự nói những điều về mình nhưng ngài lắng nghe nơi cha ngài lắng nghe những gì về Chúa Giêsu và ngài truyền bảo cho chúng ta ngài truyền bảo cho chúng ta những sự đã được giải thích nhưng mà đồng thời ngài cũng nói cho chúng ta những sự sẽ đến anh em thấy không ạ cho nên đức thánh linh là chân thần rất quan trọng trong đời sống tín đồ không có đức thánh linh thì tín đồ là những người mù lòa không có đức thánh linh thì tín đồ là những người vô năng không có đức thánh linh thì tín đồ là những người yếu đuối không có đức thánh linh thì tín đồ là những người lầm lạc cho nên tôi rất ngạc nhiên tại sao hôm nay có rất nhiều hội thánh không giảng gì về đức thánh linh tôi rất ngạc nhiên tại sao ngày hôm nay họ cố gắng để trở nên thánh khiết mà không có đức thánh linh tôi rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay họ cố gắng trở nên thông tuệ hiểu biết lời ngài mà lại không nhờ cậy không hiểu tại sao Và tôi xin trả lời là điều đó là không thể Không thể nếu không có Đức Thánh Chưa hết đâu chị Và trong ngày lễ vũ tuần Nếu anh chị đọc công vụ sứ đồ đoạn 1 Đoạn 2 Anh chị em thấy lời Cái sự kiện mà các môn đồ chờ đợi Đang được ứng nghiệm Xảy ra ở đâu họ có 120 người họ đang đóng cửa này để cầu nguyện chờ điều cha đã hứa là điều mà Chúa Giêsu nói rằng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu bắt tem bởi Đức Thánh Linh ta đi về nơi cha ta sẽ về nơi cha và ta sẽ ban điều cha đã hứa là thánh linh trong ít ngày nữa các ngươi sẽ nhận lãnh bắt tem đó là điều Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhắc tới nhắc luôn nhưng mà tâm trí của các môn đồ lúc đó thì rất là u tối các môn đồ lúc đó hỏi Chúa ơi có phải đây là lúc mà Chúa lập lại nhà nước Israel không ôi lại Chúa đến lúc này mà các môn đồ vẫn còn nghĩ rằng Chúa Giêsu là một nhà chính trị đại ta là một ngôi xe thứ hai để giúp họ khôi phục lại nhà nước Israel họ chẳng hiểu gì cả Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của họ Chúa Giêsu chỉ nói rằng về phần ngươi hãy đợi trong thầy về phần ngươi khi Đức Thánh Linh giáng lên thầy hãy nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem xứ Jude xứ Samari cho đến cùng trái đất đó là điều Chúa Giêsu nói khi ngài trước khi ngài thành thiện và anh chẳng biết điều gì ngày lễ ngũ tuần họ đang nhóm lại như mình đang nhóm lại và thình lình gió thổi ao ao căn phòng đang đóng kín gió đâu mà thổi gió từ trời gió thiên nhiên thiên thượng gió siêu nhiên không phải gió này đã thổi đầy khắp nhà và anh em tưởng tượng cái cảnh trên đầu của mỗi người có ngọn lửa đang bay trên đó anh em thấy nó khủng khiếp không bây giờ thử tưởng tượng có ngọn lửa nào trên đầu của tụi mình nó tắt tay rồi các bạn khè không cháy xèo xèo mùi khét lét ở đây mà ngọn lửa này không có đốt cháy ngọn tóc không đốt cháy tóc hả? nhưng đốt tấm lòng của họ amen chứ ngọn lửa này ngọn lửa rất siêu nhiên ngọn lửa rất đặc biệt ngọn lửa rất khác thường không đốt quần áo không đốt tóc tai không đốt da hả? mà đốt tấm lòng của wow tôi rất thích ngọn lửa này hội thánh cần ngọn lửa này amen chứ hai mươi môn đồ tưởng chừng Chúa Giêsu thăng thiên là kết thúc mọi sự 120 người đó tưởng rằng Ôi những sự vinh quang mà chúng ta đã từng thấy trong 3 năm rưỡi về rồi Chắc chắn đã chấm dứt rồi Và thậm chí có hai người đã bỏ về quê để chăn bò rồi <laughs> Công vụ số đầu sẽ thấy có hai người bỏ về quê chăn bò Và Thôi giờ về quê chăn bò cho rồi chứ Chúa với chiếc gì bây giờ nữa Hả bà Nhưng mà trên đường đi Thì Chúa đã hiện ra cho họ và nói rằng trở lại đi hãy đợi đi Chịu khó đi kiên nhẫn đi và tôi biết chắc điều rằng hai con người đó có mặt trong 120 người kia amen chứ và lòng họ bị đốt cháy anh chị em ơi chính ngày hôm đó phi rơ đã đứng lên giảng một bài giảng và ba ngàn người trở lại với Chúa Giêsu tôi chưa thấy bài giảng nào vĩ đại như bài giảng đó và tiếp tục sang chị một con người đã từng trốn chạy một con người đã từng phải lủi thủi đi sâu vô trong cái cái quảng trường mà nơi bắt chúa phải chối chúa phải sợ hãi thì chính người đó hôm nay đứng lên nói vàng ta không có bạc ta không có nhưng những gì ta có ta cho người hãy nhân danh chúa giêsu đứng dậy mà đi một người này đã đứng dậy mà đi Amen. cũng chính con người đó một người đàn bà đã chết rồi ông đến cầu nguyện và được sống lại khiến cho cả thành trở lại với chúa giêsu công việc Chúa bắt đầu tiếp tục sự giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời bắt đầu tiếp tục với quyền năng phép lạ với sự đủ bị chữa bệnh khắp mọi nơi và tiếp tục với một quy mô lớn hơn với một quy mô vĩ đại hơn rộng khắp hơn sau bên thờ Chúa Giêsu anh chị em Chúa Giêsu thăng thiên để có lễ mừng tuần Chúa Giêsu thăng thiên không phải để kết thúc công việc của Ngài nhưng Chúa Giêsu thăng thiên để tiếp tục công việc của ngài với một quy mô lớn hơn và ngài đã tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay trên thế mà bằng chứng là chúng ta đang ngồi đây ngày hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục công việc của ngài trong Đức Thánh Linh ai gặp Đức Thánh Linh là gặp Chúa Giêsu ai có Đức Thánh Linh là có Chúa Giêsu ai đầy dạy thánh linh là đầy dạy Chúa Giêsu ai trò chuyện với thánh linh là trò chuyện với Chúa Giêsu bởi vì Cô Rinh Tô 2 chương 3 câu bảy chép rằng và Chúa là thánh linh thánh linh ở đâu Chúa ở đó thánh linh ở đâu có sự tự do ở đó Amen chứ cho nên nếu không có sự thánh thiên thì làm gì có lễ ngũ tuần nếu không có sự thánh thiên thì làm gì có ba ngàn người tin Chúa năm ngàn người tin Chúa nếu không có thăng thiên thì làm gì người Jerusalem người Judah người Samari đến cùng trái đất biết Chúa ngày hôm nay đó là lý do thứ nhất của sự thăng thiên cho nên tôi nói với anh chị Đức Thánh Linh cực kỳ quan trọng Đức Thánh Linh là linh hồn và sự sống cho hội thánh hôm nay không có Đức Thánh Linh chúng ta là những người tôn giáo mà cực kỳ tôn giáo luôn chứ không phải chỉ tôn giáo không đâu tại sao tôi nói cực kỳ tôn giáo là bởi vì chúng ta chỉ có cái vỏ bề ngoài mà không có cái ruột bên trong chúng ta có cái áo nhưng mà không có cái con người để mặc chiếc áo đó chúng ta là những bộ xương di động anh em tưởng tượng bộ xương mà nó mặc vest đeo cặp lê đeo kính đen rồi vô thấy nó kỳ cục không nó là ma chứ không phải người đâu các bạn nhưng mà tôi nói cho em nếu chúng ta không có thánh linh nếu hội thánh không có thánh linh thì đó là những bộ xương di động trong những bộ áo tôn giáo tôi không hiểu lý do tại sao người ta không giảng về đức thánh linh người ta không nói về đức thánh linh người ta không nhận bắt tay bằng đức thánh linh người ta không dùng quyền năng của thánh linh để chữa bệnh đu quỷ ngày hôm tôi không hiểu tại sao nhưng có một lý do có thể giải thích được là vì ma quỷ rất sợ điều đó vì đó là yếu hiệu của nó vì đức thánh linh là quyền năng duy nhất để còn cho nó cho nên nó đã che mắt rất nhiều rồi che mắt bao nhiêu thời đại để chúng ta gạt đức thánh linh ra khỏi hội thánh của ngài trong khi hội thánh là của đức thánh linh trong khi hội thánh đầu tiên là do đức thánh linh khai sinh thế rồi chúng ta ngày hôm nay nói rằng đức thánh linh ơi tôi chỉ nhắc đến ông một câu thôi đó là một câu trong công ở ờ, cái bài tin điều các sứ đồ mà tôi tin Đức Thánh Linh hơn chẳng nói gì thế phải nhé cho nên chúng ta không nên như thế và hội thánh nhà muôn dân này sẽ không bao giờ là như thế hội thánh này là hội thánh tôn cao công việc của Chúa Thánh Linh hội thánh này là hội thánh nhờ quyền năng của Thánh Linh để đủ quỷ chữa bệnh hội thánh này là thánh nhờ thánh linh để giảng phúc âm cho người ta hội thánh này là thánh nhờ thánh linh để thờ phượng đức chúa trời hội thánh này là thánh nhờ thánh linh để sống đời sống thánh khiết cho đức chúa trời hội thánh này là thánh nhờ thánh linh để chiến thắng thế gian này cho đức chúa trời Hallelujah. chúng ta cần phải nói về điều đó anh chị em dở giùm tôi Episode chương 4 câu 10 đến câu 13 và chương 4 câu 10 đến câu 13 Ephesos chương 4 câu 10 đến câu 13 Đấng đã xuống Tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời Để làm cho đầy dậy mọi sự Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ Kẻ kia làm tiên tri Người khác làm thầy giảng tin lành kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư để cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ cho đến chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết còn Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thức vóc dạy trọn vẹn của đấng Christ. Amen chị Lý do thứ hai, tại sao Chúa thăng thiên? Đó là Ngài phải thăng thiên để Ngài làm cho đầy dạy mọi sự chúng ta hãy suy ngẫm về đoạn kinh thánh này và hãy suy ngẫm tiếp một hình ảnh tôi nói chị điều gì xảy ra nếu mây nó không bay lên cao anh chị à, điều gì xảy ra mà anh em đi cứ mây nó dưới đất này suốt ngày anh sao ở dưới này chắc năm bảy năm nữa chúng ta không còn giọt nước nào nữa luôn có đúng không hạn hán không có nữa đức chúa trời tạo ra mây phải bay lên trên để làm gì chứ mưa xuống và khi mưa xuống thì mình thấy sao tuyệt vời mát mẻ cây cối sao ạ sao lưng tôi đã từng trên những vùng núi tôi biết nó khô cằn như thế nhưng mà chỉ sau một cơn mưa thôi sáng hôm sau tôi nhìn thấy nó xanh ngát cả một cánh đồng mưa là hình ảnh của ban phước được chúa trời mưa là hình ảnh của sự ban cho từ trên cao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Cho nên trong câu kinh thánh bạn anh vừa đọc, Chúa Giêsu nói đấng đã lên cao để làm gì? Để làm cho đầy dậy mọi sự. Đầy dậy mọi sự. Anh em đấng lên cao để làm cho đầy dậy mọi sự. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây và nếu như Chúa Giêsu không thăng thiên, anh chị em ơi, chúng ta trở nên khô hạn và không có gì để nhận cả chúng ta như những cái cây đang chờ đợi cơn mưa mà không có mưa chúng ta như những con người thiếu thốn mà không có gì để nhận lại thật sự là thảm hại nếu chúng ta sống trong tình trạng đó thật sự là thảm hại nếu không có Chúa Giêsu thăng thiên chúng ta sẽ trở thành như những con người của những tôn giáo khác nhau đến quỳ họ lạy họ chờ đợi mà không có gì cả phải không chị anh chị thấy không ạ cái cảnh tràng của những tôn giáo khác nhau họ quỳ lại những thần tượng họ đến họ mong chờ họ thức đêm thức hôm họ đem những của lễ ôi họ cúng gà cúng sôi họ làm quá nhiều thứ nhưng mà họ trở về với sự thật vọng chẳng đâu gì cả anh chị em Chúa Giêsu chúng ta không phải như thế và niềm tin đức tin của chúng ta cũng không phải là một tôn giáo nhưng chúng ta đang đứng trong mối liên hệ với đức chúa trời chúng ta đang có con đức chúa trời trong lòng chúng ta đang có lời hứa của ngài trong lòng chúng ta đang ở dưới phước hạnh và ân điển của đức chúa trời và ngài nói rằng ngài lên cao để làm cho đầy dạy mọi sự đây là lời hứa của chúng ta đang tôi hỏi anh chị nếu trời mưa cả cái thành phố này trời mưa thì anh chị em chạy sang quận 12 có bị mưa chạy sang Gò Vấp mưa xuống quận 1 mưa nếu anh em đã có Chúa Giêsu thì anh em ở nhà cũng được phước đến hội thánh cũng được phước đi làm việc cũng được phước chạy đi đâu cũng không khỏi được không được phước tóm lại anh em không thể nào không được phước bởi vì cơn mưa của Đức Chúa Trời bởi sự thăng thiên của Chúa Giêsu mà Ngài làm cho đầy dậy mọi sự lý do tại sao hôm nay trong hội thánh chúng ta có người giảng tin lành có người giáo sư có người tiên tri có người chữa bệnh có người đủ quỷ tại sao có người quản trị có người làm ăn ờ, đầy dậy sự thịnh vượng tại sao chúng ta được khỏe mạnh tại làm sao nhiều khi chúng ta chắc ở nhà mình mà mình tự hỏi hỏi sao chúa con được phước chứ con biết tại sao con được phước chúa anh chị em sẽ thắc mắc như thế các đúng không tại sao công việc làm ăn của con được phước quá chúa ôi tại sao con giảng tiếng lành được phước quá chúa tại sao con đặt tay lên người ta người ta được chữa lành chúa tại sao không biết nhưng hôm nay anh chị em hãy biết đi đó là vì chúa giêsu đã thăng thiên và ngày ban phước đầy dạy mọi sự lý do là vì ngài đã lên trên cao và ngài đổ phước thiên của ngài xuống để ngài lập người này làm luật sư ngày lắp người kia làm tiên tri ngày lắp người nọ làm dân dân ngày lắp người kia là người cứu giúp là người khuyên bảo là người quản trị là người giúp đỡ là người giảng tin lành và ngày chiếu sáng phước lành của ngài khắp thế giới này đó là lý do thứ hai mà Chúa Giêsu đã phải thành thiên cho nên sự thật về việc ngài thăng thiên quan trọng vô cùng nó là nền tảng để chúng ta nhận lại nó là nền tảng để chúng ta hành động nếu chúng ta không tin sự kiện ngày thăng thiên thì cơ sở nào để chúng ta nhận lãnh những điều anh chị em vừa đọc cơ sở nào để cho các thánh đồ trở nên trọn vẹn cơ sở nào để các thánh đồ trở nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc của đấng Christ cơ sở nào để cho chúng ta được đầy dạy mọi sự và mọi chức dịch mọi ân tứ thực hiện trong đời sống chúng ta hoàn toàn không có và chúng ta sẽ không tìm thấy điều này của những con người thật nhưng thời tăng nước thì không phải chăng chúa ban đầy dạy hội thánh chúa ban phước đầy dạy hội thánh anh chàng muốn phước gì có phước đó chúa không trân trọng một điều gì muốn thành công có thành công muốn khỏe mạnh có khỏe mạnh muốn bình an có bình an muốn vui mừng có vui mừng muốn quyền năng có quyền năng muốn được chữa lành có được chữa lành muốn được tự do đủ quyền có được tự do đủ quyền muốn được gia đình hạnh phúc hòa thuận có được cho nên anh chị em hãy nhớ dùng cái từ đầy dậy mọi sự đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dậy mọi sự đầy dậy mọi sự mọi sự là sao mọi sự có nghĩa là mọi nhu cầu đầy dậy có nghĩa là sao có nghĩa là không những có mà còn có tràn trề đó là lý do đó là lý do cho nên nhưng còn một điều nữa chúng ta phải biết về lý do tại sao Chúa thánh thiên chúng ta hãy mở ra trong gian đoạn 14 tôi đọc trên nghe gian đoạn 14 lòng các ngươi chớ hề bối rối bây giờ được chưa lòng các ngươi chớ hề bối rối hãy tin đức chúa trời cũng hãy tin ta nữa trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó amen chị em nhận thấy rõ chưa ạ bây giờ anh em nhớ lại câu kinh thánh đọc thuộc lòng buổi sáng nay đúng không hết thảy chúng ta đều sẽ gì ạ à? biến hóa xong rồi ở đâu tao bảo cho em biến hóa rồi ở đâu đúng không đây là ngày chung cuộc đây là ngày mà kinh thánh chép rằng là trời đất này bị thiêu rụi hết đâu Thấy biến hóa rồi ở đâu không lẽ lơ lửng trên không khí đúng không ôi biến hóa rồi đâu tao bay lượn như chim lơ lửng trên không khí muốn đậu cái cũng không được mỏi cánh quá hơi căng anh nha rất căng đấy mỏi cánh lắm không phải giỡn đâu rất mỏi đấy, con chim bay cũng phải có lúc đậu. cho nên chị em ơi hãy đặt luôn khải nguyện Chúa sắm cho chúng ta cái gì nhé trời mới và Chúa Giêsu đang đi và ngày sắm cho chúng ta trời mới và đất mới đó là nơi ở đời đời của chúng ta đó là nơi mà anh em mình sẽ gặp nhau đó là nơi mà anh em mình sẽ thờ phượng Chúa đó là nơi mà không còn khóc lóc đau đớn nước mắt nữa đó là nơi mà chúng ta được an nghỉ đời đời trong ngài có phải đó là niềm hy vọng của chúng ta không nhé ôi tôi giảng cái điều này cho tôi mơ điều đó tôi xảy ra tối nay sướng <laughs> vô cùng phải nhé tôi tin tuyệt đối điều này tôi tin xác quyết điều này một ngày nào đó Chúa Giêsu trở lại đón chúng ta lúc tiếng kèn chót sẽ thổi nếu ngày đến trong thời đại chúng ta thì hết thảy chúng ta sẽ được nhấc lên không trung và biến hóa để được đồng trị đồng sống với Ngài cuộc đời trên đất này ngắn lắm anh chị sáu bảy mươi năm nó là quan trọng cho chúng ta và kinh thánh chép rằng chúng ta là lữ hành trên đất phải giá chị chúng ta chỉ đi qua cuộc đời này thôi cho nên đừng bao giờ lấy quán trọ làm nhà <laughs> quán trọ là chỉ nơi chúng ta nghỉ một đêm 50 phút vài mươi phút rồi đấy thôi ví dụ như tôi đi đi miền tây đi thỉnh thoảng tôi ghé 15 phút vô cà phê bỏng để đun đưa tí xíu nhưng đừng cà phê bỏng suốt đời đó căng lắm chúng ta có mục đích để đi chúng ta có chỗ để đến anh em chứ thiên đàng là đích của chúng ta đó là nơi chúng ta tiến lên đó là nơi chúng ta gặp gỡ được chúa trời của chúng ta đừng để cho những cà phê bỏng ở thế gian này nếu chúng ta đừng bao giờ ngủ say ở đó đừng bao giờ mê mệt ở đó đừng bao giờ chúng ta bị níu chân ở đó mà đến nỗi Chúa Giêsu đến và thổi tiếng kèn rồi mà mình vẫn rơ rơ chẳng cứ nói gì cả hơi cả, hơi cả kèn thổi rồi mà mình vẫn như thế này hai tay hai chân đầu cổ vẫn còn y nguyên rồi xong rồi cái đó là hơi xong rồi con chừng cho chúng ta bị bỏ lại phán chết Chúa nói hãy cẩn thận vì ta sẽ đến như kẻ trọn trong trong đêm khuya các lưới sẽ không biết giờ nào ta đến vậy hãy tỉnh thức vậy vậy hãy tỉnh tỉnh cho nên chị em lý do mà chúa thăng thiên cực kỳ quan trọng chúa thăng thiên để cho ngài tiếp tục công việc truyền bá nước đức chúa trời của ngài một quy mô lớn hơn một quy mô rộng hơn một quy mô quyền năng hơn trong đức thánh linh anh chị em đó là lý do thứ nhất lý do thứ hai mà chúa thăng thiên là để cho ngài đổ đầy mọi ân điển lớn lao xuống trên con cái của ngài để cho chúng ta ai nấy đều ngập chim đến tận đầy những ân tứ quyền năng phép lạ và mọi ơn phước thiên liêng để cho chúng ta sống một đời sống mà không thiếu thốn bất cứ một điều gì để cho chúng ta có thể nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng thêm sức cho tôi để cho chúng ta có thể nói rằng trong Đức Chúa Trời tôi có thể làm được điều Chúa Giêsu làm mà còn làm lớn hơn nữa như trong gian đoạn 12 này đó là lý do ngày thánh thiên ngày thánh thiên để Đức Thánh Linh đổ xuống ngày thánh thiên để thần nảy thần đến ngày thánh thiên để cho Đức Thánh Linh làm công tác của Chúa Giêsu quan đang thánh độ của Ngài anh chị em sức chúng ta trí tuệ chúng ta tài năng của chúng ta nó chỉ là hạt bụi trong thế gian này không có nghĩa lý gì đâu nhưng chỉ có đức thánh linh mới có thể bẻ gãy những quyền lực của Satan trong thế giới này để khiến cho họ biết để loài người phải mở mắt ra để cho lòng người phải rung động trước quyền năng của sự cứu chuộc này để cho người ta phải chảy những giọt nước mắt từ sâu thẳm trong tâm hồn và nói rằng lạy Chúa Giêsu con cảm ơn Ngài vì Ngài đã chỉ có đức thánh linh làm cái đó chỉ có đức chúa trời làm còn con người không thể làm được tiếp theo ngài thăng thiên là để ngài đi và sắm cho chúng ta một chỗ ở mới ngài đi để chuẩn bị thiên đàng vĩnh cửu cho chúng ta ngài đi để chuẩn bị trời mới đất mới cho chúng ta ngài đi để cho chúng ta có được một nơi ở đời đời và một hy vọng sống đời đời amen chị đó là lý do tại sao chúa thăng thiên hy vọng rằng qua cái lời chia sẻ của sáng hôm nay anh chị em mình học được một chân lý về sự thăng thiên của chúa và tầm quan trọng của việc chúa thăng thiên để cho chúng ta không đọc kinh thánh và nghĩ rằng Ủa kinh thánh chép cái chuyện chúa thăng thiên là thừa chép chi thôi kết thúc ngay cái chỗ đó cho nó, nó còn cái gì đó nó, nó hấp dẫn chép chi thăng thiên chi vậy đúng không nhưng không kinh thánh chép bởi vì dựa vào sự thăng thiên mà chúng ta có tất cả mọi điều mà mình có ở đây nếu Chúa Giêsu không thăng thiên chưa chắc chúng ta đã gặp nhau ở đây chưa chắc hội thánh của ngài đã mọc lên chưa chắc những điều giống kỳ phép lạ đã mọc lên và chưa chắc thế giới này đã biết Chúa Giêsu là ai ngài nhất định phải thăng thiên amen cha chúng ta sẵn sàng cầu nguyện chưa mình cầu nguyện điều gì chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta được nếm trải liên tục lại mỗi tuần sau sự kiện Chúa Thánh và tôi khích lệ tất cả anh em đang ngồi đây là những người đã tin Chúa nhưng mà chưa nếm trải lễ ngũ tuần có nghĩa là chưa nếm trải sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trong đời sống mình thì hôm nay hãy nhận đi Chúa Giêsu nói rằng ta là đấng làm bắt tem bằng Thánh Linh cho các người chỉ có sự mất tem trong đức thánh linh mới đưa anh chị em vào cuộc sống đầy trọn với Chúa Giêsu đó là lý do mà ngài phải thăng thiên về bên Thiên Chúa Cha cho nên nếu chúng ta không nhận sự đầy dạy Đức Thánh Linh sự bắt tay của Đức Thánh Linh là chúng ta đã bỏ qua sự kiện Chúa Giêsu đã thăng thiên vì ngài nói rằng ta đi là ích lợi cho các bạn cho nên cha em hãy cầu nguyện giờ này hãy cầu nguyện giờ này và nói rằng Chúa Thánh Linh hãy thẩm nghiệm con hãy đầy dạy tâm hồn con con cần sự đầy dạy của ngài con cần sự thẩm nghiệm của ngài con cần sự khích lệ của ngài con cần sự lửa của ngũ tung lại một lần nữa hành động trong tâm lòng con con cần ngọn lửa đó đắp đầu trên đầu con để đốt cháy trái tim con cầu nguyện chị thầy hướng về Ngài thầy nói với Ngài Chúa sẵn sàng Chúa đang ở đây Chúa sẽ làm thành điều mà Ngài hứa Ngài lại muốn tuần vẫn cứ tiếp tục trong hội thánh của Ngài Hội thánh của Ngài không thể thiếu lửa mũi tôn được Hội thánh của Ngài phải có ngọn lửa đang cháy luôn Cháy luôn, cháy luôn, cháy luôn Thật là được, tôi mong anh chị em mình cùng đứng lên Cùng đứng dậy một chút xíu rồi Hãy đứng dậy trước Ngài Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy trước Ngài bạn trẻ ơi, tôi muốn hôm nay Chúa Thánh Linh thăm viếng mọi thánh này Thăm viếng bằng lửa của tầng cụ thể Thăm viếng bằng một ngọn lửa đốt cháy tấm lòng sống sáng của anh chị Làm cho lòng anh em sống sáng về nước của Đức Chúa Trời Làm cho lòng anh em không thể ngủ được về nước của Đức Chúa Trời Làm cho lòng anh em rung động về nước của Đức Chúa Trời Làm cho lòng của anh em thổn thức về nước của Đức Chúa Trời Lạy Chúa, anh em hãy cầu hãy nói chơi hãy đến trên con hãy đến trên con bằng quyền năng của thánh linh quyền năng của thánh linh để con kinh nghiệm được quyền năng đó trở lại con kinh nghiệm được nó trở lại con phải kinh nghiệm nó trở lại chúa con đứng đây để cầu nguyện cho hội thánh của này thánh linh yêu dấu con tin rằng chúa thánh linh đang ở đây cha ơi hãy tung đổ thánh linh của ngài xuống trên hội thánh ngài tung đổ lại chúa tung đổ thánh linh ngài trên hội thánh ngài lại chúa hãy làm đầy dạy hội thánh ngài thánh linh ngài lại chúa đầy đi chúa đổ đầy hãy thăm với những linh hồn đang đứng tại đây chúa hãy thăm với họ chúa hãy chạm họ cho đây chúa chạm nữa chúa đó đó đó đó nửa chuông nửa chuông nửa chuông nửa chuông lớn của bố tôi hãy động sự hoàn thắng kia này là chuông lớn của bố tôi hãy động trải nghiệm năm năm của chúng ta lại chuông chẳng dân sự của ngài chúa hãy đổi đây dân sự của ngài chúa con cầu nguyện chẳng nữa nữa nữa nữa nữa nữa và từng người chúa từng người một đang đứng ở đây chúa con cầu nguyện chào hạnh đến với hội trường hạnh đến cho nên em con chờ này nguyện cái tấm lòng của em con nóng cháy cho ngôn đức của ngài nguyện tấm lòng của em con nóng cháy cho thiên đàng của ngài nóng cháy cho lễ thọ và lời của ngài nóng cháy cho chân của ngài hãy khắp lửa của thánh linh hãy khắp lửa của thánh linh hãy khắp lửa của thánh linh hãy đụng chạm trong tấm lòng của em con trời ơi hãy chạm giờ này chạm lửa giờ này chạm lửa giờ này chạm lửa giờ này chạm tới giờ này chạm tới giờ này chúa hãy thăm viếng anh em con hãy thăm viếng anh em con thăm viếng anh em con chúa ơi có phải ngài nói rằng hỏi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà buồn kẻ nào tin ta thì sông nước thần sống sẽ chảy khắp lòng mình ngài nói điều đó để chỉ về thánh linh mà người nào tin ngài sẽ nhận lấy chúa ơi căn cứ theo lời hứa của ngài thánh linh ơi hãy tôn đổ cho những tấm lòng khát khao giờ này đây là người khát khao chúa biết người đó hãy đổ xuống họ hãy đổ xuống họ hãy đổ xuống họ hãy đổ xuống họ hãy đổ xuống họ hãy đổ xuống họ tôn chạy tôn chạy tôn chạy tôn chạy vì đây là lưng của sự chữa lành lưng của sự giải phóng lưng của sự bình an lưng của năng quyền hãy đổ xuống họ chúa chạm họ chúa chạm đổ chúa không đâu nguyên gia này ô đến thăm ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày lửa chúa ơi luôn chạy trong mọi tháng ngày luôn chạy trong mọi tháng ngày lửa chúa ơi con cảm ơn ngài để những âm tấn của ngài xuất hiện trong mọi tháng ngày sự tràn trề của Chúa này anh em con trở thành người thành công những con người thành công trong mọi năm thành công trong kinh doanh thành công trong gia đình thành công trong xã hội thành công trong hội thánh thành công trong tất cả việc anh em con làm oh, hallelujah cha ơi chúa hãy mưa ăn điện của ngài hãy mưa ông phúc của ngài mưa xuống mưa xuống mưa xuống mưa xuống mưa xuống ông nói rằng chúa mưa xuống giờ này mưa xuống giờ này mưa xuống giờ này mưa xuống giờ này Vô số giờ này cho nên em con Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Lạy Chúa con cảm ơn Ngài Cảm ơn Ngài Cảm ơn Ngài Tất cả chúng con đều cùng nhau làm ơn phúc của Ngài Và cầu nói với Chúa là Chúa ơi thật là nhiều kỳ vì ngài ban cho chúng con ân đến nhiều kỳ thật là nhiều kỳ vì ngài đi để sắm cho chúng con một chỗ ở Ngày đi để chuẩn bị trời mới đón mới cho chúng con Ngày đi để trở lại đón chúng con về với Ngài Cảm ơn Ngài Cha ơi con cầu nguyện Chúa ơi hãy gieo điều này vào lòng anh em con Để cho sự sống là sống với niềm hy vọng trong tương lai Sống với cõi đời đời Sống với thiên đàng Sống với những giá trị trên cao Lạy Chúa để cho những điều thấp hèn dưới đất này không níu chân chúng con không thể níu chân chúng con những mê đắm đời những giàu sang phú quý những điều áp lực đời này trong chân Giêsu không có chỗ trong đời sống chúng ta không có chỗ trong đời sống hội thánh chúa trong chân Giêsu Christ quyền này ta nói mày sao tất cả những sợi dây của mày tất cả những sự ràng buộc của mày tất cả những điều áp lực của mày bị bể cái giờ này trong chân Chúa Giêsu Christ hãy rơi khỏi hội thánh Chúa hãy lướt khỏi hội thánh Chúa hãy lướt khỏi hội thánh Chúa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 cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài vì ngài đã bằng lòng ban thánh linh ngài cho anh em mình hãy cảm ơn ngài đó là điều quý nhất của cõi vũ trụ này đó là lý do mà ngài thăng thiên để ban thánh linh cho anh em mình hãy cảm ơn ngài điều đó hãy ngợi khen ngài và lý do nữa là anh em có đầy đủ ơn phúc thiên linh của chúa hãy cảm ơn chúa và đó cũng là lý do mà ngài thăng thiên với anh em mình cảm ơn ngài vì ân điển ngài quá nhiều kìa ô không phải là sống trong sự vô vọng nhưng anh em đang sống cho thế giới tương lai anh em đang sống cho trời mới đất mới đó là lý do chúng ta cảm ơn ngài vì ngài chuẩn bị cho chúng ta những điều tốt đẹp trong tương lai và người thế gian người kia không bao giờ có họ sẽ không bắt đời đời nhưng anh em mình sẽ sống đời đời đó là lý do oh hallelujah trời mọi cái thiên thuộc về ngài hội thánh của Chúa quá được phước hội thánh của Chúa tràn trề tình yêu của Ngài hội thánh của Chúa được Ngài săn sóc rất nhiều nghề hội thánh của Chúa tràn đầy sức mạnh của Ngài cảm ơn Ngài lại Chúa cảm ơn Ngài cảm ơn Ngài cảm ơn Ngài cảm ơn Ngài và tất cả anh em con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Cảm ơn Chúa thật nhiều Tôi tin rằng Sau khi mình cầu nguyện với lời của Chúa Thì anh em được khích lệ Amen Rất được khích lệ Và đó chính là điều Chúa mong đợi Vì linh của chúng ta Cần phải trỗi dậy để kết nối với Đức Chúa Trời Nó không thể ngủ quên được Thế gian này có rất nhiều điều khiến nó ngủ quên Nhưng mà Chúa Thánh Linh luôn muốn linh của mình tỉnh thức luôn luôn trỗi dậy được đầy hy vọng và đức tin là kết nối với Chúa vì Ngài là nguồn sống của chúng ta Amen, Amen. chúng ta mà cắt đứt với nguồn sống là chúng ta rầu rĩ buồn rầu rồi đau khổ rồi cho nên hãy nhớ nha anh chị em khi nào mà lòng anh chị em cảm thấy buồn rầu nó hơi ngắn buồn bỏ là anh chị em phải biết rằng mình ngắt kết nối với Đức Chúa Trời giống như bóng điện không có đút vào con ổ cắm sáng cho nên chị mình phải liên tục nhờ lời của Đức Chúa Trời khích lệ khi cho tâm linh trỗi dậy luôn luôn kết nối ngài luôn luôn cầu nguyện luôn luôn công bố những sự tất thắng luôn luôn amen chứ đó là cách chúng ta đặt thắng thế giới và ma quỷ sẽ không bao giờ đụng đến dù chút nào trong đời sống của chúng ta sống của chúng ta nó có rất nhiều điều ràng buộc anh em mình phải nhớ ràng buộc là bởi vì Chúa của đời này không bao giờ muốn cho anh em được tự do hoàn toàn nó là một kẻ thù bị đánh bại nhưng nó luôn luôn cố gắng để giữ con người trong sự kiểm soát của nó vì con người là tài sản của nó nhưng đã được Chúa Giêsu mua lại chuộc lại lấy đi tất cả tài sản của nó đó là linh hồn người ta cho nên nó rất là đúng tội và anh em hãy nhớ rằng như bài giảng trước tôi nói luôn luôn có một thế lực đó là ma quỷ dù mắt thường em không thấy nhưng nó đang tìm cách để thâm nhập vào trong đời sống của anh em bằng mọi giá và mọi lĩnh vực Chúa dạy hãy tỉnh thức vì kẻ thù của anh em như sư tử rống đi lên mọi xung quanh anh em xem có người nào nuốt được bạn đã nuốt người nào nuốt được người nào là người nào nuốt được người nào nuốt được là người không tỉnh thức là người mà để cho linh hồn mình suy ngẫm tiêu cực là người mà cho phép mắt mình nhìn những điều không đáng nhìn người mà cho phép tai mình nghe những điều không đáng nghe người mà cho phép tội lỗi các chỗ trong linh hồn mình đó là người mà Satan có thể nuốt được nó chỉ nuốt thức ăn của nó thôi cho nên nuốt một nửa là nó phóng nửa lên phải nhé thức ăn nó là gì là xác em anh chàng có nhớ câu chuyện trong sáng thế ký không con rắn nó phải bò bằng bụng và ăn như vậy ăn bụi đất xuống đó đó là hình ảnh mà Chúa Giêsu gọi cho mình hiểu con rắn là hình ảnh của Satan cái thân thể anh em đừng nặng lên từ cái gì bụi nó sẽ ăn những việc làm xác thịt mà sẽ ăn những sự canh cổ tức mình kêu rêu mắng nhiếc buồn rầu tranh cạnh chửi bới không yêu thương không tha thứ đang những thứ đó gian dâm ô uế tham lam đang những thứ đó bất kính phản loạn cha mẹ lời biến mê đắm tình dục loạn luân bậy bạ đang những thứ đó cho nên Satan nó đang đi tìm khắp thế giới này nó kiếm đồ ăn vì nếu nó không ăn nó đói nó chết nó phải kiếm và nó xúi dục con người ta phải làm những chuyện đó cho nên anh em mình là người đã thoát khỏi những cái điều tối tăm đó thì anh chị em hãy tỉnh thức cuộc sống của mình phải tỉnh thức nha anh chị mỗi ngày mình phải cầu nguyện để bể gãy những quyền lực nào đang cố gắng thâm nhập vào đời sống mình qua cái ngũ quan của mình tai mắt miệng suy nghĩ cảm nhận của người mình phải bể gãy nó đó là điều mà chúng ta phải làm theo Chúa mọi ngày để làm gì để Đức Thánh Linh có cơ hội đến thăm viếng anh em và tuôn chảy vào đời sống anh em sự sống của Đức Chúa Trời đó là điều mà Chúa mong đợi của thầy Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ anh em được sống được do Đức Thánh Linh đến để khiến cho lòng anh em cảm thấy sao được có một cái sự khải thị về cái thế giới xung quanh mình lòng anh em sẽ mở ra và nhìn thấy thế giới này không như bình thường nữa mà nó là một thế giới cực kỳ là nhiều điều đang xảy ra xung quanh chúng ta mặc dù chúng ta không nhìn thấy không nghe thấy anh chị hãy chú ý điều đó nha cho cuộc sống mình nhớ hãy cầu nguyện cho gia đình mình con cái mình công ăn chuyện làm mình sức khỏe của mình mọi mối quan hệ của mình sự phục vụ chúa của mình và tất tần tật mọi thứ gì mà phước lành của ngài đem đến cho đời sống mình hãy cầu Amen chứ đó là điều mà tôi muốn anh dành hành trình trước và bây giờ anh chị mình <coughs> hôm nay có tiếp tục không ai là người sẽ lên tiếp tục cầu nguyện anh và hội thánh tôi muốn kết nối cùng với anh em mình hãy cầu nguyện chúng ta dành 15 phút cho cái sự cầu nguyện tập thể chúng ta có thể cầu nguyện cho hội thánh cho quốc gia cho gia đình cho nhiều cái điều mà mình đang cần và mình đi đọc một câu kinh thánh lên chị em mình tâm lên cầu nguyện với người hướng dẫn amen nhé tâm lên cầu nguyện vì tôi nói với em rằng Chúa muốn hỏi thánh ngài hỏi thánh cầu nguyện anh em đến đây và Chúa muốn thấy anh em là người cầu nguyện vì sao vậy vì Chúa muốn rèn luyện cho anh em trở thành người cầu nguyện chứ không phải người luôn luôn đi nhờ người khác cầu nguyện em có amen với tôi điều đó anh em cầu nguyện mà về nhà anh em ô hội thánh mình mình đạp đầu nó cột nó nó có gì về nhà mình sợ nó đạp luôn sao anh rất sợ người cầu nguyện cho nên Chúa muốn rèn luyện anh em ở hội thánh là người cầu nguyện sâu sắc khi chúng ta giờ 15 phút cầu nguyện chúng tôi muốn anh hết lòng mở mọi miệng mình ra cầu nguyện trong danh của Giêsu đặt đổ cột đối chúc phúc và làm tất cả mọi điều và anh chị biết điều gì không linh anh chị mà lòng trỗi dậy linh anh chị không còn ngủ quên linh anh chị không còn yếu đuối nữa nó trỗi dậy trong sự cầu nguyện bởi quyền năng amen hãy cầu nguyện cùng nhau amen amen cầu nguyện cùng nhau chị yeah. Amen. Hallelujah. Xin mời mọi người vợ với tôi kinh thánh trong mắt đoạn 14 câu 38, câu 37 38. Khi ở vườn Gethsemane, Chúa bị bắt, Chúa nói với các môn đồ rằng hãy cầu nguyện và cùng với ta. Và Ngài nói như thế này Ngươi không thức được một giờ sau Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối Xin mời hết thảy các ông cô chú anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên Đứng lên và đọc cùng nhau to câu này ạ Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối thưa ông bà anh chị em hãy tỉnh thức và cầu nguyện hãy tỉnh thức và cầu nguyện bởi cớ chúng ta không nhận lại được điều của Chúa ban cho chúng ta vì cớ chúng ta không cầu nguyện và ngay giờ phút này hãy cầu nguyện và xin Chúa linh của sự cầu nguyện hãy trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con để chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện cầu nguyện cho gia đình của mình cầu nguyện cho sự nghiệp của chúng con cầu nguyện cho sự phục vụ Chúa của chúng con cầu nguyện cho đất nước quê hương Việt Nam của chúng con và trước tiên khởi sự của đầu việc đó xin linh của sự cầu nguyện trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con hallelujah hallelujah chúa ơi hallelujah nguyện bây giờ này trong danh quyền năng của chúa giêsu chúng con cầu xin linh của sự cầu nguyện hãy trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con có amen không ạ có amen không ạ hallelujah chúng con cầu nguyện để linh cầu nguyện trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con chúng con không ngủ chúa chúng con không ngủ mà chúng con sẽ tỉnh thức và tu nguyện chúng con sẽ tu nguyện hãy going, us go em bán nhất giờ này hội thánh đây tôi muốn tất cả ông bà anh chị em chúng ta hãy thành thật tấm lòng của mình hãy mở lòng ra với Chúa và ai có bất cứ điều gì hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi xin hãy giúp con cắt bỏ ra khỏi con nhiều hơn xin hãy bày tỏ tấm lòng mình ra với Chúa Chúa muốn điều đó ngay giờ phút này hãy bày tỏ tấm lòng của mình ra với Chúa còn bất cứ những cứ những khúc mắc nào còn bất cứ những sự buồn giận nào tổn thương nào tất cả những điều gì ở trong tấm lòng tất cả mọi điều gì hãy bày tỏ ra với Chúa hãy nói ra với Chúa và xin ngày này Chúa xin hãy cắt bỏ con nhiều hơn và xin thêm cho con Chúa nhiều hơn Chúa ơi xin hãy cắt bỏ ra khỏi tấm lòng của chúng con những sự cay đắng buồn giận tức giận không tha thứ và cùng những điều hung ác lạy Chúa xin hãy thanh tẩy tấm lòng của chúng con với huyết máu của Ngài xin hãy thương Chúa điều đó hãy lớn tiếng cầu nguyện này cầu nguyện này và công danh của Chúa Giêsu Chúa ơi chúng con cầu nguyện về ngày này Chúa xin hãy giúp chúng con xin cắt bỏ chúng con nhiều hơn Chúa thánh đây rồi và xin hãy thay cho chúng con Chúa nhiều hơn Chúa ơi xin hãy cắt bỏ nói cho con những cây đã cùng nhau tức mình kêu lên mãi chúa ơi cùng những điều không ác không đẹp lòng ngài xin hãy đổ đây và trong tấm lòng của chúng con tình yêu thương của ngài sự bất phục ngài sự tha thứ tình yêu thương chúa ơi và sự khiêm nhường của ngài xin chúa xin kính sợ ngài đức tin nơi ngài chúa xin hãy cắt bỏ chúng con nhiều hơn và xin thay cho chúng con chúa nhiều hơn hãy cầu nguyện điều đó ông bà chị hãy cầu nguyện điều đó với chúa hãy chúa sẵn sàng xin hãy giúp con ngài chính là đấng được chúa đi sâu sai để giúp chúng con xin hãy giúp chúng con làm điều đó giúp chúng con làm điều đó chúng con mở tấm lòng ra ngay bây giờ và mỗi ngày trong đời sống của chúng con cũng mở tấm lòng ra mở tấm lòng ra với ngài chúa xin hãy giúp chúng con bày tấm lòng mình ra và thành thật với ngài lạy chúa trong chân của chúa giêsu xin hãy giúp đỡ dân sự của ngài chúa ơi trong chân của chúa giêsu hãy xin hãy giúp đỡ chúa trong chân của chúa giêsu bằng uy quyền của chúa giêsu ban cho mọi tôi của ngài ban cho mỗi người con dân của chúa ai tin ngài thì lấy danh ngài làm chịu sa tăng là kẻ muốn chết nối muốn cầm tất cả những thủ đoạn của nó tất cả mọi sự miệng đó là một tâm trí của con cái của Chúa giờ này trong danh của Chúa Giêsu chúng ta hãy công phá mẹ hãy yêu quý của danh Chúa Giêsu hãy phân rẽ ra hãy phân rẽ tất cả những điều gì thuộc về quỷ Satan hãy phân rẽ ra trong danh của Chúa Giêsu quỷ Satan tất cả những điều gì mà mày đã dùng để kết nối với lỗ tai mắt miệng tâm trí và tấm lòng của chúng ta giờ này chúng ta trong danh của Chúa Giêsu chúng ta phân rẽ ra công phá và tất cả mọi điều gì mà đã dùng để kết nối với con cái Chúa tại đây này chúng ta giờ này شوف تعرف اللي يبطل لو انا بطل لي واقفين وفهمتي وطلت عمه لي وكان بيجي شوف انقطع انا وطلت عمه لي من جديد وكنت اقول لك انا ايش كان خبر كان بيجي شوف ايش viên ở chế vị rằng công việc thân gặp cản trở trên việc học sẽ gặp áp lực trên hội thánh của chúa ông là chiều giờ phải suy nghĩ về học sản nghiệp của mình tất cả chúng ta đang gặp học sản nghiệp lớn nhất trên đất này là hội thánh của chúa ông bà chị em phải quyết rằng khi chúa ban công và xem sản nghiệp thì cây gậy của kẻ thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.